thần Olympus thực sự tồn tại, cùng sinh con đẻ cái với người phàm. Bọn họ bị gọi là người Lai. 7 năm trước, bốn người con Lai nhanh chóng chạy đến chỗ lánh nạn duy nhất, trại người Lai. Lúc sắp tiến vào trại người Lai, phía sau có mấy con quái vật đuổi đến. Cô ấy một mình chuẩn bị thu hút quái vật, đảm bảo cho ba người con Lai khác được an toàn. Cuối cùng không thể chạy khỏi nanh vuốt ma quỷ vuốt của quái vật, chết thảm trong tay của quái vật. Bố của cô ấy trụ tư, tìm được một phương thức khiến cho cô ấy có thể sống tiếp, biến thành một cái cây, hình thành một bức thành che chở bảo vệ cho người Lai. Kẻ địch không thể tiến vào, cái cây này bảo vệ quê hương của người Lai. Anh ấy là con trai của thần biển Ba Tắc Đốn Ba Tây, cũng là một người con Lai. Mọi người đều cho rằng Ba Tắc Đốn chỉ có một người con trai, nhưng mà hôm nay lại đến một người chỉ có một mắt, cũng là con trai của Ba Tắc Đốn. Việc này khiến cho Ba Tây rất khó chấp nhận. Bản thân có một người em quái vật như thế, bọn họ cùng nhay đến quán ăn ăn cơm. Sức ăn của Thái Lâm rất lớn khiến người khác kinh ngạc. Điều này càng khiến cho Ba Si càng khó chấp nhận. Thì vào lúc này, xảy ra chấn động lớn. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Mọi người vội vàng chạy đến trước bức thành bảo vệ, một con bò máy lại xông vào phá vỡ bức thành bảo vệ. Con bò lao đến, chúc cho những ai đang xem video này ngạo mạn ngút trời. Con bò máy có một cái đầu to, tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp xông về phía mọi người. Lực tàn phá của nó rất lớn, biến hình trong nháy mắt, miệng còn có thể phun ra lửa. Ba Tây dùng khăn quàng đỏ thu hút lực chú ý của con bò máy. Việc này đã khiến cho con bò máy hết sức tức giận, xông về phía Ba Tây, húc bay Ba Tây. Sừng bò ở trên mặt đất dần dần đến gần. A Châm cầm một cây giáo đâm vào bụng con bò, cây giáo trong chớp mắt bị nuốt chửng, con bò máy càng thêm tức giận, tàn phá khắp nơi. Nữ thần chiến khắc Risa nhịn không được, trực tiếp nhảy lên lưng con bò, muốn thuần phục con bò này. Không ngờ trên lưng con bò có thiết bị phóng, cô ấy bị bắn bay một cách vô tình. Không nói hai lời tập kích về phía nữ thần chiến. Đây là quái vật một mắt gọi là Thái Lâm, tay không ngăn cản tấn công của con bò máy. Trong miệng con bò đã chuẩn bị xong pháo, thổi ngọn lửa về phía Thái Lâm. Toàn thân anh ấy bị lửa cháy hừng hực bao vây, nhưng anh ấy lại không bị mất một cọng tóc. Con bò máy kinh ngạc, ba tay ném một sợi móc xích móc vào con bò sắt, anh ấy không ngờ rằng sức lực của con bò rất lớn. Kéo theo anh ta đi. Phanh gấp một cái. Hung hãn ném ba tây đi. Lại phi đến một cú húc hung hãn. May mắn sừng con bò đâm vào tường. Trong miệng con bò máy biến thành một loại vũ khí. Cưa điện tròn. Sức mạnh to lớn. Đòn đầu tiên ba tay tránh được. Nhanh chóng rút ra thanh kiếm lời nguyền. Dâm vào trong cơ thể con bò sắt. Trong nháy mắt toàn thân nó co rúm. Cơ thể bành trướng. Sau đó thì phát nổ tại chỗ. Lộ khắc từ từ đi đến. Là anh ta làm hỏng bức thành bảo vệ. Thả con bò sắt vào hắn ta mưu đồ một âm mưu lớn trong nháy mắt thì biến mất. Bây giờ bức thành bảo vệ đã bị phá hoại, chỉ có tìm được Kim Dương Mao, cứu sống cây bảo vệ, như thế mới có thể bảo vệ doanh trại người Lai không bị tấn công. Hóa ra dưới thời thống trị của đại thần Thái Thản, có một vị thần gọi là Khắc Na Nặc Tư, ông ta chuyên ăn con của mình, có ba người con chạy thoát được cái chết, Trụ Tư, Hắc Đế Tư và Ba Tắc Đôn. Ba người bọn họ đánh bại Khả Na Nặc Tư và phong ấn ông ta lại. Tiên đoán có một ngày Khắc Na Nặc Tư sẽ sống lại, chỉ có ba người con lai của ba đại thần mới có thể đánh bại hắn ta, nhưng mà cũng có khả năng dẫn đến diệt vong. Muốn tìm được Kim Dương Mao thì bắt buộc phải có sự giúp đỡ của Dương Thần. Kim Dương Mai thì ở trong biển quái vật, người phàm gọi là Tam Giác Quỷ Bermuda. Như thế bọn họ lên đường tìm Kim Dương Mao. Một cỗ xe địa ngục từ xe đi tới, bên ngoài không khác gì xe taxi. Bọn họ muốn đi tìm Kim Dương Mao. Trên mặt bà già hiện ra nụ cười, bởi vì bọn họ muốn kiếm một số tiền lớn. Đánh lửa, đạp mạnh ga, ngũ đang cất bước, tốc độ nhanh kinh người. Ba bà lão vừa quay đầu lại, làm bọn họ bị dọa một phen. Thì ra ba bà lão đều bị mù, nhưng không ảnh hưởng đến việc lái xe tùy ý di chuyển, tùy ý rẽ, xứng danh là thần xe địa ngục. Phía trước có một cái cây chặn trước xe, không kịp tránh, tay kéo gạt, thế mà khiến cho xe chia thành đôi. Ba tay ngồi ở giữa nên bê thảm nhất, sắp tông phải cây. May mắn được A Châm lôi vào xe, nhẹ nhàng tránh được vật cản, chạy xe với tốc độ nhanh nhất, không hổ danh là tay đua địa ngục. Trong quá trình chạy xe, vô tình nghe ngóng được sự việc về lời tiên tri, chỉ nói cho ba tay một đống xô. Hiện tại anh ta không biết có tác dụng gì. Các con số trên máy tính tiền đang tăng nhanh, bọn họ hoảng sợ, không có nhiều tiền như thế, Ba bà lão không có hài lòng, đồng thời đạp phanh, đuổi bọn họ xuống xe. Xe địa ngục nhanh chóng rời đi. Bọn họ đi qua một con hẻm. Từ bên trong có mấy người đi ra bắt lấy Dương Nam. Đợi ba Tây chạy đến thì đã không kịp, bọn họ đã rời đi. Những người này là băng nhóm của Lộ Khắc. Hiện nay chỉ có một cách, là tìm được vị trí của bọn họ. Bọn ba Tây tìm đến cha của Lộ Khắc, nói vị trí bây giờ của Lộ Khắc, còn cho bọn họ hai cái thần khí, một cái mình có thể phóng thích gió của chân trời góc biển, cái còn lại là máy tiêu hủy vật chất. Dùng nó đánh dấu, đồ vật sẽ xuất hiện, Dựa vào manh mối mà cha của Lộ Khắc cung cấp, bọn họ tìm được chiếc du thuyền kia, Lộ Khắc ở trên đó. Lợi dụng sức mạnh của thần biển Ba Tắc Đôn, Thái Lâm gọi đến một con hải mã, từ trong biển nhả lên một cái, thịt nướng săn chắc. Ồ không phải, cơ bắp săn chắc. Ba người bọn họ ngồi trên lưng của hà mã, cưỡi hà mã xuất phát đuổi theo du thuyền. Thật tuyệt, cưỡi gió rẽ sóng, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đuổi kịp du thuyền. Bọn họ trèo lên du thuyền, hà mã trở về nơi sâu thẳm của đại dương. Một con vật to lớn phát hiện ra bọn họ, Lẽ nào đây chính là bọ cạp sói trong truyền thuyết? Bốn phía đều có người bao vây bọn họ. Hiện tại bọn họ bị nhốt vào một cái chuồng giam ở trên thuyền. Việc này không làm khó được con trai của thần biển. Bây giờ đang ở trên biển, lợi dụng sức mạnh của biển cả, triệu tập sóng lớn, làm cho con thuyền lắc lư. Chỉ có như thế mới có thể lấy được ba lô. Trong ba lô có máy tiêu hủy vật, sán vào của phòng, quả thật có tác dụng. Bọn họ thoát ra khỏi chuồng giam, nhân lúc bọ cạp sói đang ngủ, đến trên thuyền, lại gặp phải truy cản của những người khác, vội vàng gọi A Trâm và Thái Lâm đi tìm thuyền cứu sinh. Ba Tây đến trên đỉnh thuyền, bọn Thái Lâm cũng tìm được thuyền cứu sinh. Kẻ địch cầm súng nhắm chuẩn vào thuyền cứu sinh, Ba Tư lại sử dụng sức mạnh của thần biển, kêu gọi một bức tường lửa ngăn chặn tổn thương. Hai người bọn họ nhân cơ hội tháo chạy, phóng gió chân trời góc bể cũng có ích. Ba Tây thì nhảy xuống con sóng mà bản thân đã kêu gọi, khống chế phương hướng, đuổi theo thuyền cứu sinh. Lộ Khắc cũng nhảy xuống, đuổi theo phía sau Ba Tây, nhưng đây không phải là ở trên đất liền, là địa phận của thần biển. Một trưởng thì đánh bay Lộ Khắc. Lộ Khắc nói tôi nhất định sẽ trở lại. Như thế bọn họ thoát khỏi nanh vuốt của quỷ. Lộ Khắc đã sớm phái những người khác, dẫn theo Dương Nam đi tìm Kim Dương máu Hắn ta muốn hồi sinh Khắc Na Nặc Tư, hủy diệt thế giới của thần tộc. Hiện tại bọn họ đã đến biển quái vật. Đây là vực sâu sinh vật khổng lồ trong truyền thuyết. Đây đều răng của quái vật. Thân hình của con quái vật này to lớn, chỉ là một cái miệng lớn thì cực kỳ chấn động, hình thành một xoáy nước lớn, có thể nuốt chửng bất kỳ vật gì. Bọn họ đã vào trong miệng của quái vật. Những cái răng to lớn đang chuyển động. Ba Tây cũng không sử dụng được sức mạnh của thần biển. Vùng biển này không thuộc quản lý của thần biển, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn bị nuốt vào trong miệng của quái vật, không thể làm bất kỳ phản kháng nào. Bọn họ cùng với thuyền cứu đến trong dạ dày của quái vật, hóa ra vật bị biến mất ở Bermuda, cuối cùng đều ở đây. Ở trong dạ dày của quái vật còn có người khác, cô ấy chính là con gái của thần chiến khắc Risa, cũng là đến tìm Kim Dương Mao, không cẩn thận cũng rơi vào miệng của quái vật. Bây giờ bọn họ phải nghĩ cách để ra ngoài, nếu không sẽ bị quái vật tiêu hóa. Bất kỳ vật gì qua tiêu hóa của quái vật đều sẽ bị nghiền nát. Bọn họ cũng dần dần đến gần nơi bị tiêu hóa, Khắc lui xa phụ trách chèo thuyền, Ba Tây phụ trách nổ pháo. Những người khác thì trốn dưới bong tàu. Đuôi thuyền tiến gần tiêu hóa của quái vật đập một cái. Một đập thì suýt chút nửa làm cho con thuyền vỡ vụn. Ba Tây lập tức nổ pháo, đánh thùng dạ dày của quái vật. Đây là lỗ thùng dạ dày trong truyền thuyết. Bọn họ từ trong dạ dày của quái vật thoát ra. Con thuyền nổi lên mặt nước. Bọn họ thành công thoát khỏi nanh vuốt của quái vật. Ở trên mặt biển xuất hiện vị trí của Kim Dương Mao. Đây chính là tác dụng của những con số mà ba bà lão nói. Hóa ra là số tọa độ. Bọn họ dựa hướng tọa độ đến một hòn đảo nhỏ, đi tàu lượn đến vị trí có Kim Dương Mao. Kim Dương Mao ở trong tay của người một mắt to lớn. Dương Nam đóng giả làm sinh vật một mắt đến, còn là một con sinh vật nữ một mắt. Đây là phụ nữ mà đại lão. Ba Tây ở phía sau xoay người một cái cướp được Kim Dương Mao. Dương Nam cũng ngã bài cởi bỏ quần áo đang mặc, nói ra chân tướng. Người khổng lồ một mắt lại nói: "Đợi một chút, người là nam, không trách." Câu nói này có ý gì? Các bạn tự tưởng tượng nhé. Lấy được Kim Dương Mao, bọn họ nhanh chóng tháo chạy, thả một hòn đá to chặn lối ra, trốn truy bắt của con vật mắt khổng lồ. Bọn họ vừa mới chạy ra, liền bị người của Lộ Khắc bao vây, muốn ba tay giao ra Kim Dương Mao, dùng lời nói không được, vậy chỉ có dùng vũ lực giải quyết. Một phát súng bắn đến, Thái Lâm đỡ đạn cho ba tay. Thái Lâm bị trúng đạn rơi xuống vực sâu, bây giờ Kim Dương Mao rơi vào tay của Lộ Khắc. Lộ Khắc bắt đầu chuẩn bị thức tỉnh Khắc Na Nặc Tư, trải Kim Dương Mao lên nắp quan tài đá. Sau đó xảy ra phản ứng cực lớn. Thì vào lúc này, ba tây lấy ra thanh kiếm lời nguyền, cắt đứt sợi dây trói tay Dương Nam. Bọn họ tự cứu thành công, đến trước mặt Lộ Khắc, ai ngờ không phải là đối thủ của lộ khắc thế là đấm liên tục vào ba tây muốn bóp chết ba tây vừa định giết ba tây thái lâm đến cậu ta chưa chết sức lực của cậu ta to lớn nhẹ nhàng ném hắn ta đi hóa ra cậu ta rơi vào trong biển chị khỏi toàn bộ vết thương trên người cậu hai anh em ôm lấy nhau thì vào lúc này quan tài đã nổ lớn vô số mảnh vỡ bay ra từ quan tài dần dần tập hợp lại với nhau khắc na nặc tư hồi sinh bây giờ không dễ đối phó lộ khắc đi lên phía trước phục tùng khắc na nặc tư một cánh tay bắt lấy lộ khắp, ném vào trong miệng ăn. Vẫn không thay đổi thói quen ăn con của mình. Rõ ràng chỉ mới ăn một đứa chưa lấp đầy cái bụng đói. Cất nước đại về phía trước chuẩn bị bắt thêm mấy đứa. Đã mấy nghìn năm không có ăn người rồi. Ba tây chém một phát, năng lượng của Khắc Na Nặc Tư bị phong ấn bên trong quan tài đá. Ông ta thiếu một cái chân. Hóa ra, thanh kiếm ở trong tay Ba Tây chính là khắc tinh của Khắc Na Nặc Tư. Một tay cướp lấy thanh kiếm lời nguyền, Ba Tây cũng trèo lên. Khắc Na Nặc Tư siết chặt tay, bóp nát Ba Tây. Không ngờ anh ấy lại thoát khỏi ràng buộc, nói một câu, Sinh mệnh của tôi do tôi quyết định, không phải do ông trời. Đánh bại Khắc Na Nặc Tư như thế, Lộ Khắc thì rơi vào hang ổ của người khổng lồ một mắt, lại bị ăn một lần nữa. Khắc Na Nặc Tư một lần nữa bị phong ấn trong quan tài đá. Bọn họ thắng rồi,